à, sau bao gian khổ cuối cùng cũng đến được cái cổng của cái bảo tàng ngô ca đó bảo tàng này à, là bảo tàng tư nhân á mọi người à, giới thiệu mọi người sơ qua nha đây là cái bảo tàng uh, nghệ thuật đương đại à, một trong hai cái bảo tàng lớn nhất thành phố ở à, lớn nhất cả nước của uh, của Thái à, Lan luôn và một trong cái, hai cái bảo tàng lớn nhất Thái Lan chính xác và cái bảo tàng này là thuộc sở hữu tư nhân nha à. À, cái người sở hữu đó hình như ổng tên là Bon Trai á à. Trai à, nghe giống đẹp trai quá ha <laughs> dạ. đó nhớ nha moca rồi bây giờ vô coi nó có gì đặc biệt nè đây mới thật sự là cổng vào nè nãy là cái ờ, chứ trên tòa nhà đủ thấy là cái bảo tàng này nó cũng khá lớn á đó, nhìn từ ngoài vô là thấy để các cái tả, tác phẩm mà ờ, điêu khắc đền thơ này nọ của người ta rồi ha rồi có vé đâu ta à. đây cổng vào đây đi Thái mà không có đi cái bảo tàng này đúng là lãng phí rồi em mua vé đi để cô Nhi mua vé còn thầy Long thì ờ, đứng đây tham quan xung quanh này cái bảng giá vé nè mọi người đó nói chung là người lớn á đây giá người lớn bao nhiêu tiền học sinh bao nhiêu tiền trời lên giá ờ, rồi bao nhiêu tiền lên giá rồi đó vậy hả ừ 180 ngàn là giá cũ mình sẽ 180 bạc đúng không giá cũ ừ. còn này lên 250 tức là lên khoảng 70 à, bạc mình à, thì à, thì thôi có sao đâu cũng đáng tiền mà viên người lớn thì hai trăm rưỡi sinh viên thì sức sinh viên thì giảm còn một trăm bạc thôi ừ. trẻ em miễn phí dưới ừ. mà à, ba dưới ba tuổi miễn phí ừ ok bây giờ em em vô mua đi để ăn tranh thủ ăn qua quay xung quanh đó cộng vô rất là lớn đúng là một cái bảo tàng tư nhân đây ngay đây có một cái tác phẩm thấy uh, nó giống như là một cái bông sen khổng lồ xung quanh nó có những cái cái khối ờ, cầu tạo hình thành mấy cái nụ á đẹp quá ha thế là lạ đặt trên một cái mặt hồ trời đất ơi dạo để để có một con rùa <laughs> con rùa này có ý đồ gì trong tác phẩm nghệ thuật không nhưng mà mình thấy nó cũng mắc cười á xa xa kia là một cái tượng Đấy, à, giống tượng à, Phật quá tượng Phật gì của đạo à, Phật giáo bên Thái thì mình không rành mọi người ơi nè vô đây người ta có một số cái nội quy ha thứ nhất là không có được chạm vô chân không có được chạy không có cho phép mang thú nuôi vô mang dù vô cũng không có được phép luôn À, không có được à, sử dụng flash của camera hay là của điện thoại không có được mang mấy cái đồ mà cồng cần ví dụ như à, túi du lịch hay là này nọ ba lô không mang đồ ăn thức uống không mang <laughs> vũ khí không mang à, mấy cái vật ví dụ như à, mực nè sơn nè sơn xịt nè mắc không cho à, ờ, ta sợ phá ai à, mặc váy ngắn đó, hả mặc đồ thời trang quá cũng không được luôn là phải uh, à, phải thay đồ ờ, à, ờ, túi chỉ được nhỏ bằng A4 thôi to à. hơn là phải gửi bên kia <clears throat> ok thì cái túi mình được nè à, túi này được mà túi này nhỏ mà ok ừ đi vô nè ta đây là vé mình mua được là mỗi vé là 250 bạc nha hai vé hai vé là 500 bạc cái này là cái gì em cũng biết à cái giới thiệu về cái mua can đây 250 bạc dành cho người lớn đẹp quá ha đây đây đây cái này là cái giấy giới thiệu nè thiệu hả cái, uh... à, ok cái này thì để lát nữa vô đó nghiên cứu bây giờ mình cứ phải đi vô đã hello hello à, đây là à, màu không được mang vô à màu cái gói là dùm ăn nha Uh, no. Quên mất nãy cái này là mình phải đi mua phiếu uh. thì cứ ra đó hỏi người ta có cái chỗ để cất cái này là như thế nào nãy quên mất kìa lóc lóc cơ room kìa à là cái phòng để cất đồ đó đây không chịu khóa mình cứ mua cái kia vậy hả ừ <laughs> đúng là quá gà biết rồi nhưng mà sao ta rồi để mới được vô nè ok thank you đi tác phẩm gì đây cái hồn có hai con khỉ ok ok museum chắc là một cái à, linh vật gì đó của thái Ừ, nhớ em giữ cho đây là nơi để người ta có thể ngồi để uống nước nghỉ ngơi này chắc là một tác phẩm nghệ thuật á, chứ không phải là cái chỗ để nghỉ ngơi đâu đúng không đúng rồi người ta đào lại này tức là mình chỉ đứng ra ừ. nhìn thôi một cái hình là một cái hình tượng mà rất là đơn giản thôi mình nghĩ là không thể nào à, có được những tác phẩm thế này mà ai về người ta cũng có thể làm được nghĩ ra được nha yeah. Ừ. Dạ. Reflection Hiệu ứng gì đây? Reflection là phản chiếu Có đi ờ, coi mấy cái tác phẩm kia đi mát quá Mình đầu tiên mình vô mình thấy mát là to Ồ. Cô nhi nói mới để ý trên tường nó có trang chân dung trăng à. Ờ, trăng trăng hội lớn không á mọi người <clears throat> tên của các nhân vật này là gì thì mình không biết mình thấy vẻ đẹp á cái tục thể hiện là thấy đẹp á đẹp ghê á cái dinh đẹp ghê đó nhiều cách thể hiện không chỉ là tả thật không mà người ta còn vẽ biểu hiện lên nữa quá công nhận ha Không tiếp à mới vô, là, mới vô là thấy ấn tượng rồi đó buôn bán đồ lưu niệm đúng không Hello mẹ, hello mẹ. Tôi liên tổng người, cô có nghe. em muốn xem cái bức của mình in này đây là bức tên in biết không mèo tranh khắc gỗ à, dạ. cú bút khắc gỗ mèo và cú dễ thương ừ. linh vật của cô nhi á dạ. đây là đi thôi nhà vệ sinh thôi mình đếm này à. không có gì vậy tác phẩm này à, hơi lạ lắm ha ngay cả những cái video ạ à, để ở cái vị trí mà gần toilet nó cũng có tên là the toilet này đó kéo dài gần 9 phút ý niệm của nó thì chắc là mình phải đọc cái cái diễn giải mình mới hiểu đi mình đi ờ, lên đằng kia đi Hãy subscribe cho kênh

khu vực Đông Nam Á và các cái mặt nạ của châu Á luôn trời ơi ừ. cái mặt nạ này chắc dùng mục đích trang trí ờ, à, các mặt nạ này chắc dùng mục đích trang trí hoặc là làm mấy cái nghi lễ của dân tộc gì đó trên mấy cái uh, uh, thấy cổ hoặc là chùa à. thấy mặt nạ có đủ loại luôn mặt nạ trâu mặt nạ bò đâu việt nam đâu lào việt nam này lào đấy hả dạ. là việt nam đấy hả dạ lào và việt nam ừ, đẹp quá ha dạ. mình thấy giống uh, lào hơn á mặt nạ con này chắc là con con quỷ gì đó mà mình không biết vị dạ xoa hả cái màu xanh kìa hoặc cũng có thể là một cái vị la hán nào đấy ừ. hoặc là à, con <laughs> con khỉ à con con này là con gì ta con dê à con voi con trâu con gấu trời ơi tùm lum con hết trơn ờ. kia không vậy đóng luôn mọi người ơi trời ơi Ê, cái mặt nạ này hay thấy trong mấy cái chuyện manga lắm nè đó mặt nạ này là cái con tên gu cái mũi dài đúng không ờ mặt nạ bên kia là mặt nạ cái con quỷ mà xuất hiện trong Naruto cái con mà quỷ à, giả xa mà chiên đi hồi sinh ờ, người sống <laughs> chưa đâu trời ơi có con quỷ một mắt nữa nè công nhận mặt nạ của Nhật thấy nó đầu tư quá ha đây người ta trưng bày rất là nhiều mặt nạ của nhiều nước khác nhau mặt ờ. nạ này của nước nào nhỉ thấy nó đơn giản hơn so với mấy cái mặt nạ của các cái dân tộc khác đây là à cái dưới có ghi gì dưới dạ. nạ của Himalaya nạ của Sikkim này Nepal nè à, mặt nạ Nepal đơn giản Nó thẳng quá ha sao mà đeo vô mặt được ta chắc à. là kiểu gắn lên tường em thấy có cái lỗ nè à. chắc vậy ừ. đẹp quá à bên đây còn những mực nạ khác nữa bạn trời ơi nạ vàng mặt nạ trắng trang phục trang phục trời ơi mọi người ơi đây là đây là búp bê hoàng gia

thì thường này có cái uh, chép trong ngực và không phải là tầm thường đâu nha mình thấy bên thái á, những cái người nào mà có giữ vai trò quan trọng chức lớn á, hoặc thần thánh á, người ta khi đeo cái như này đây là cũng là bên thái luôn nó có những cái tên gọi riêng á, mà tiếng thái thì mình cũng không có rành lắm với lại nó cũng dịch ra bằng ờ, phiên âm mình cũng chưa hiểu thì tại vì mình ờ, đâu có chưa có tìm hiểu về cái, mặt nạ nó có một cái sắc thái khác nhau màu sắc cũng như chi tiết khác nhau luôn bây giờ mình sẽ ra xem tranh hết nè tác phẩm này thấy hay nè Ê, cái này 3D con rối Hitler trắng và đen tượng trưng cho thiện và ác chắc là mình nghĩ vậy á có một cái thế lực nào đó à, giật dây phía sau điều khiển là Hitler Hồi nghe nghe có vẻ thuyết âm mưu quá thấy à, nghệ thuật bên Thái Lan đa dạng lắm luôn này không chỉ là trăng người ta làm rất là nhiều cách để tạo ra một cái tác chứ không phải là có nghĩa là tranh vẽ màu, không dầu hay là con rối nhiều vậy đây là vị sư Gandhi Gandhi à. tượng này là người ta làm những cái ờ, làm lại mô phỏng lại những cái nhân vật lớn nhân nhân nhân đó. danh nhân danh nhân trăng to lắm nha mọi người cô nhi đứng gần để xem cái kích thước của nó đó mọi người thấy sao đó, cô nhi bé xíu rồi à. không, không có đủ lớn so với trăng luôn á ờ, hình có một con voi trên những con voi đó người ta vẽ rất là nhiều chi tiết trên đó à. thêm mấy cái uh, ờ, 12 con giáp đó. Ừ. ừ. Hay Sao nhìn giống mấy ông bút bi vậy? Click on Alex, Alex on campus. À. à, à. Rồi người ta tả kỹ luôn á, anh Trung thằng lại đây này. Người ta tả kỹ lắm luôn á. Ghê thật. Thì tả thì mục đích ờ, cũng bình thường thôi nhưng mà cái chính là muốn truyền tải cái điều gì chứ không phải là cứ tả là nó sẽ đẹp tại vì một bức tranh hay á, nó không chỉ có mỗi dựa vào cái việc là tả cho nó thật mà một bức tranh hay là bài tập hợp rất là nhiều tầng ý nghĩa trong đó ờ, ờ, Giuliano á đúng rồi đúng rồi nhưng mà lại Giuliano. Ờ, mang hình dáng của Phật Nhìn Phật, mặt Phật hiện từ quá ha ừ. Hầu hết các tác phẩm ở đây là đều mang màu sắc Phật giáo Mình thì không có nghiên cứu về ờ, ờ, Phật giáo, lịch sử Phật giáo hay là cái cái nguồn gốc Phật giáo cho nên là nhiều khi có những cái bức tranh người ta mô tả là những câu chuyện trong đạo Phật mình không có hiểu em không biết là các căn phòng khác nó như thế nào nhưng mà em để ý là trong căn phòng này á hầu hết luôn như tất cả luôn là những bức tranh nói về tôn giáo ừ. thần voi ừ. có sự tích về thần voi à, mà em ờ, đọc em đọc không biết là phải thằng con này không nhưng mà thằng con này là con của ờ, thằng uh, biết nhung à, thằng Siva biết gì thiệt với mọi người những bức tranh đây kích thước rất là lớn mình không thể nào mà mình đứng gần mình ấy được xem trăng mà những cái khổ trăng lớn như này chỉ có cách đứng xa thôi mới bao quát được toàn cảnh mà bức tranh coi như đứng cái này là coi như là ờ, lọt thỏm trong nó luôn rồi đứng xa là là, là là cô nhi giống như là một nhân vật trong trăng luôn á là lọt thỏm ở trong đó luôn khủng lo thật trời đất ơi đây có mấy bức phong cảnh mà ừ, phong cảnh này thì ờ, thấy cũng ok cái điều thì không ấn tượng lắm mình qua kia xem thử đi em thì à, mình lại càng cần phải đọc những cái dòng diễn giải của họa sĩ mới có thể hiểu được nhưng mà ở đây không có nha ừ. đây thì không có chỉ ghi tên thôi em em chỉ bữa nào Ôi rồi ôi Trong đó người ta vẽ màu tối mà nhìn rất là trong luôn á Mọi người phải tới tận mắt xem mới thấy được cái độ trong của cái màu tối ở trong này Wow, để Tên bức tranh là 5 giờ 45 sáng à. Sáng sớm người ta đã dậy để họp chợ á ừ. này là kiểu những người mà sống trên thuyền những cái gia đình mà thái sống lân đênh trên thuyền xa xa cái là mình thấy cái cảnh giống như là à, kinh thần giống như là chân này đang tả lại một cái à, cuộc sống của những cái người thái cổ đúng không ừ. tại vì đâu thấy cái gì nó, nó nó liên quan đến cái việc mà hiện đại hóa trong này đâu ừ. thuyền thì cũng là dạng thuyền mà thuyền cổ mấy cái à, nhân vật bên trong cái con thuyền nó sống nó cũng thấy toàn là tủ với lại lu không mà đâu có thấy bàn quạt hay là à, này nọ gì tivi gì đâu Ê, cái style vẽ này nhìn giống manga quá ha có một cái ông nào đó bên bên nhật vậy cái nó nhưng ừ. mà đẹp ghê đấy lần tư có một thôi khu vực này là mình ờ, xem lướt qua thôi chứ mà kiểu cho mọi người biết những bức tranh này nó kích thước lớn như thế nào chứ không có thể nào mà đi ngắm từng tranh mà xem soi từng kỹ từng bước được nó quá lớn nó quá nhiều thứ để soi cái này chắc là vẽ tượng Phật thần khỉ cái này chắc là thần khỉ rồi nhìn giống tôn ngộ không ghê nên người ta đã thật ờ, đẹp quá à. chắc là chân dung của các cái ờ, vị hoàng hậu ừ. Đấy, nói thôi chứ phải đi xem lướt lướt thôi mọi người ơi chứ mà xem kỹ từng bức thì quá nhiều thứ để xem à, tại vì trăng đấy nó lớn lắm kích thước nó khổng lồ đến mức là khi mà mình đứng xa mình thấy vậy rồi đúng không mình đứng gần nó còn có nhiều thứ để xem nữa cho nên là nếu mà quay kỹ quá thì kiểu không có đủ cái dung lượng với lại cái <laughs> cái pin cho mọi người coi á cái sao cảnh này giống thời trung cổ ở Ả Rập quá người ta em thấy cái trâm cài đầu của cái bà này giống công chúa Jasmine trong phim Aladdin không giống giống giống giống à. giống thiệt đó chứ à. với lại người, ờ, người bên Ả Rập đây hình như là các cái cuộc chiến trong thần thoại của Hindu giáo tại vì cái nhân vật ông thần này Gia Sen Săn này nè là mình từng thấy trong ờ, phim Triệu Phú của ổ chuột rồi này chắc là cái cuộc chiến gì đó trong cái thần thoại Ấn Độ giáo rồi đấy mọi người thấy không nhìn sơ ra cái mảng nhỏ thế này là mình thấy nó rất là nhiều thứ để xem để soi luôn rồi nè chứ đừng có nói là, là, mình đứng xa mình nhìn không này là không thể nào mà quay kỹ hết được cái này vĩ đại quá phải mình mà biết một chút về cái lịch sử Phật giáo thì chắc là mình hiểu Trăng nói gì hơn á Đi qua đây đi coi nhi Đây là phù điêu Ồ oh, trời ơi Bên này là những cái con rối bóng nè Tức là mấy cái con này Theo mình nhớ là hồi xưa người ta có cái loại hình nghệ thuật ừ, chiếu bóng á chia cái bóng của cái cái cái con rối lên ờ, cái ánh sáng để cho nó hắt qua cái tấm vải là, ờ, là kể lại những cái câu chuyện dân gian dành cho thiếu nhi á bây giờ thì như hiếm rồi giờ muốn con cũng hơi khó giờ làm gì còn nữa ừ. nhiều lắm đó mọi người thấy không ừ. để nó có cái dòng chữ nè Thái Shadow Puppet tức là mấy cái con mà búp bê ờ, mà người ta diễn bóng á, ừ. trình diễn cái cái nghệ thuật mà chiếu bóng lên lên lên lên, lên tấm vải á. Ừ. Ờ, người ta vẫn còn lưu giữ được những cái hình ảnh như này, những cái tạo hình nhân vật như này. Ừ. Đây là của Indo nè. Đó của Indo nè. Là Indo đó nè. Ừ. Mấy cái con ờ, quỷ dạ xoa nọ rồi Indo nó làm nhìn nó cầu kỳ phức tạp mọi người ơi nên nhớ đây là bảo tàng tư nhân tức là cái ông chủ này là ông sưu tập hết đó dạ. ông đi lùng ra được những cái tác phẩm này để mà cất giữ sau đó triển lãm cho mọi người xem là cũng cả một cái quá trình kỳ công chứ không phải là có tiền là được đâu nhiều khi có tiền cũng không mua được tức là ông này cũng là một người có danh tiếng trong giới uh, sưu tập tranh ừ. mấy cái này không phải có tiền là mua được nha vì nó bị thất lạc nó bị biến mất thì làm sao mà mình mua được nữa muốn mua phải bỏ công sức ra uh, sưu sưu tầm truy lùng rất là uh, ghê gớm luôn á còn đây là tượng con heo đó giống trong con heo ở trong Mononoke quá ha. công chúa sói trời ơi thân rùa ê thần rùa này có cái mai rùa có chân rùa nhưng mà cái thân trên nó lại là thân người nhân vật thần này mình không có biết thần ốc nó trời đất ơi đúng là nhiều thần thật liêu á thần này chắc là chỉ vì biển cả thần này là thần mình cá thấy có cái thân là thân con cá mấy thần này chắc là nằm trong cái thần thoại của ấn độ giáo Ê sao có mỗi nhân vật thần này là da trắng ta hay là phật tổ thôi phật tổ làm gì có bốn tay ừ. cái phải à, sau chuyến này mình phải à, đọc lại à, tìm hiểu thêm về cái <laughs> lịch sử và cũng như là thời thoại của bên thái quá à. mình coi mình mới hiểu hết được mấy con cái mấy, mấy cái con lính mà kiểu ờ, đầu người mình chim rồi đầu khỉ mình người đầu heo mình người đầu bò á lộn <laughs> đầu sư tử mình người đầu dê mình người đầu bò mình người rồi anh nhìn cái này là anh biết Linda và Johnny rồi nhìn là biết liền sinh thực khí nói chung là mấy cái này á, bên ờ, đạo của nhi người ta làm nhiều lắm đây á nè ga và Johnny nguyên dòng cổ hình ga, <laughs> khẩu súng nữa kìa khẩu súng hình Linga <laughs> đặc biệt ừ. độc ghê ủa đây là đây là một cái tác phẩm điêu khắc bằng kim loại nguyên con cá luôn con cá này chắc con cá ờ, ăn thịt cá hổ rồi à, <laughs> bị giấu lắm mắt nó đỏ ngầu à. <laughs> ghê quá à. đi qua kia đi mọi người thấy gì không ở đây có ba người đang quỳ và làm những cái động tác giống như ba cái con vật xuất hiện ở trong cái màn hình TV tác phẩm này ờ, mình chưa hiểu ý đồ của tác giả nhưng mà mình thấy là chắc tác giả đang muốn so sánh bản thân ờ, loài người với một cái hành động gì với con chó đó. cái này không phải nói tục nha giả dạ. ừ, tại vì tác giả người ta không có để lại cái tấm diễn giải cho nên nhiều khi mình coi mình cũng không có hiểu lắm nhiều khi người xem ờ, xem cái tưởng tượng nhiều cái, cái khác lắm ừ. bây giờ mình lên trên con phía trên còn cái ta kêu là mình không có được đi thẳng mà mình đi xe đi hướng này đi vòng vô vị lại nhìn thấy uh, giống với cái <laughs> xã hội hiện đại thằng này quá lúc này như vậy giống quá những cái chiếc xe tốc độ cao rồi sự hủy diệt Mọi người Ê, bước này anh từng thấy trên mạng nè Bước này hài hước lắm luôn này là lễ hội té nước của Thái á mà vẽ theo kiểu chi bi đầu to mình nhỏ biếm họa ừ nó nó nó mang tính hài hước á nhưng mà vẽ với một cái khổ lớn như thế này thì nhìn rất là ấn tượng em nói chứ đằng kia có cái thằng cha này cười truồng <laughs> nói thằng cha này với tay mình thì đang chỉ đó đang cười truồng <laughs> ghê quá không có dám đứng gần luôn mất công mà youtube đánh cho phát xóa video luôn mình thích ờ, xem mấy cái tranh mà nó mang cái ờ, hơi hướng hơi cổ điển một chút xíu cái này là cái gu của mình thôi chứ không phải là gì hết đâu em à nó to lắm luôn á em thiệt luôn á nó to lắm luôn á này cách 5 mét cái này em vẽ chắc là em phải vẽ đâu cả mấy tháng trời hoặc là cả năm trời mới xong á ngang 5 mét dọc là hai ờ, hai mét rưỡi trăng ờ, tả phong cảnh mà toàn là trăng hồ lớn không đấy nhớ đến cái phong trào mà cái ờ uh, uh, Mocha đúng không? Alphonse Mocha, Mu Mocha. Ờ. Giống chứ bộ. Hmm. <laughs> to đẹp đi muốn mỏi chân đi kiểu này đẹp nó quá rộng quá lớn mà trăng to vậy mà không mà làm sao mà có thể treo ở những cái nơi nhỏ được đúng không treo ở nơi nhỏ thì nó đâu có đủ cái khoảng cách để mà theo dõi trăng được một căn phòng của họ to lắm to ghê thật ừ. ngày phải xấu xấu ờ, bảy mét mm. Dạ, dạ. đi mà kiểu hụt hơi luôn mặc dù là mình đang đi cái kiểu xem lướt rồi đó ừ. đi mà muốn hụt hơi luôn á mọi người đi muốn mỏi chân đau chân à. nhiều quá để mình lên mấy tầng lầu rồi ta này là tầng thứ ba rồi ý nha mấy cái chỗ mà cái bệ này người ta thường tạo hình nó thành mấy cái hoa sen hay là mấy cái cây nấm cái ghế mà kia mình thấy người ta tạo hình thành cái cây nấm nó cười ghê <laughs> chứng tỏ là cái người mà đặt hàng những cái nghệ nghệ nhân mà làm những cái ghế ngồi như này cũng là một người hài hước lắm luôn á thấy giống sơn tinh thủy tinh <laughs> nó hơi à, nó hơi à, siêu thực Đấy. thôi đi coi lướt thôi mọi người ơi chứ bây giờ hả mình cũng đuối quá trời ơi đứa đơ rồi khiếp thật cái chứ ê hình như là đang có cái vụ gì giống như kiểu sự trảm kìa đúng không thì cầm cái đao như thế là sự trảm nó mấy tay này là mấy tay đau phủ cô gái này là ai tại sao lại ngồi đây nhân vật này là ai xa xa có những cái xa xa có ông cưỡi ngựa ông kiểu mang cờ hiệu lại uh, uh, uh, giống trong mấy cái phim uh, phim của trung quốc á còn mấy người xung quanh thì có cái ông này thấy ổng nó đang phấn khích lắm chắc là có mối thù gì với bà này rồi ông ông này thì muốn ngăn cản Ở sao mình câu chuyện này à, mình không có biết được à, ừ. hơi tối nha đi đây là các cái vì sao kia là chắc là một cái lỗ đen đó à, ờ. ngoài vũ trụ mà cũng có tiếng gió giống vậy đó hả ta em ờ, đọc đâu đó thì người ta cũng nói vậy có tiếng gió có nghĩa là nó rất có ừ. vậy đây là sao đây là cái khoảng không nào trong trong thôi đọc nguyên của bạn lại ôi à, trời rồi xong cuối cùng cũng đã tìm thấy được ba bức khổng lồ đây là ba bức tranh mang chủ đề bầu trời mặt đất và địa ngục rất là khổng lồ to lắm mọi người ơi em vô đó ngồi gì để cho mọi người xem thấy cái sự to lớn của nó kinh khủng như thế nào trời đất ơi cô nhi như con kiến thôi <laughs> ghê quá à, ơi trăng như này bước này người ta phát thảo như thế nào ta mình không hiểu luôn á leo thang lên <laughs> bắt hát thảo xong cái là cái cái quá trình mà hoàn thiện bức tranh mà nha phải phát thảo ra trước trong một cái khổ tranh to khổng lồ như thế này rồi ờ, khi mà vẽ cũng phải lùi xa ngắm nhìn chứ rồi ví dụ như vẽ những cái phần mà ở giữa và ở trên cao nó quá lớn như thế này rồi lúc người ta lùi xa người ta ngắm người ta lùi cái gì người ta xuống thang người ta đi ra xa ta quá ghê gớm đó là đó là đang nói về cái kỹ thuật thể hiện chưa có nói đến ý tưởng nha ý tưởng mà để vẽ được những cái bức tranh khổng lồ như này để cho nó thành một cái mối liên kết á nó không phải là đơn giản đâu mọi người ơi ở góc này chắc là cái chảo rồi đâu nè đâu em nói làm sao ở góc này nè góc nhỏ cái trái à đâu lại còn coi ê dưới ổng á cái tên nghe nói luôn đâu cái, cái giá vẻ ờ, hay thiệt hay như ổng á à, ờ. hình như ổng thiệt ừ. người vui tính luôn <laughs> mọi người thấy ai quen không thực ra Obama đó người trên này là Lincoln nè Abraham Lincoln nè trên kia là Đức Phật chứng tỏ là Đức Phật nằm trên tất cả các thể chế quốc gia dưới này là cá Mao Trạch Đông nữa nè đây là hồng vệ bưng nè Thầy Long diễn giải bức tranh nghe hay quá <laughs> cái này giống như kiểu đây là địa đàng nè đó đây là mặt đất nè còn đây là địa ngục ở phước trên mặt đất thì chúa là à, chúa và phật đó, là hai cái niềm tin tôn giáo khác nhau ở đây là người ta nói về phật Phật là trên cao hết tất cả mọi thứ trên đời đó, cái đến mới là các cái thể chế chính phủ con người đó, xuống đây là người dân Ở phía dưới này là cái khu vực ừ, dành cho những ờ, những người nổi tiếng những người có ảnh hưởng nè à. có ờ, Marilyn Ê, có con Michael Jackson nữa kìa ừ, những người nổi tiếng <laughs> à, Marilyn Monroe hả? Ừ. Hôm em nói mới để ý luôn á. Ừ, sau đó là tới những cái người này. À. Rồi mới tới những cái à, con vật. À, gọi mấy con dưới này gọi là súc vật hay còn gọi là à, thấp hơn con người. Thì mình hiểu là mình hiểu sơ sơ như vậy thôi. Chứ nếu mà để hiểu kỹ thì chắc là phải đọc cái diễn giải của tác giả. để mình xem cái bức địa đàng này coi địa đàng Phật không à mọi người ơi Thế giới địa đàng này Trên kia chắc là Đức Phật Trời ơi xa cao quá Không thấy gì hết Bên trên nữa kìa Đó đây nữa nè Chắc là đây là bức Đức Phật lúc mà Ờ, chuyển sinh thành con người và trên cao nữa là đức phật thật sự ờ, chỉ tồn tại trong một cái ờ, cõi phật thôi chứ không có thể xác cụ thể ôi trên đức phật là con có phật khác nữa kìa trời ơi <laughs> mình ngửa cổ lên mình mới thấy luôn á vậy là à, đúng rồi thiên sứ này là các loại tiên mà gần gũi với con người hơn à, là tay sai của Phật á <laughs> nói chung là đồ đệ của Phật đồ đệ, ừ, đồ đệ của Phật à, ờ, hình tượng bông sen rất nhiều đặc biệt là trong chùa cũng như là khi mà ta chấp tay cũng tạo hình bông sen Ừ. rồi được coi bức ờ, phản địa đàng hay còn gọi là địa ngục do là thấy hai cái ông này là ông hộ pháp quỷ sứ này canh giữ địa ngục đây là kiểu 18 tầng địa ngục nơi mà con người sẽ phải trả giá cho tội ác mình đã làm trên kia là cái cảnh mà linh hồn đang đứng trước diêm vương để nghe xử án kìa ừ, nghe xử tại à, ờ, tội gì tội gì à. anh sẽ được vô tầng nào tầng nào anh à anh không biết nữa Cái anh đó <laughs> anh em tưởng em em đang nói anh với anh trong đó anh hiền lành thế này sao xuống địa ngục được đúng không ừ, trong đó đó à, này giống nhìn giống bể máu còn cái này giống như là lửa địa ngục còn cái này giống như cái cảnh mà tra tấn ờ, nóng quá ha à, ờ, đúng là địa ngục mùa nóng sự mùa nóng nhiều cảm thấy cái người xem ờ, xung quanh ta là quỷ sứ không có sao lại có xương ở đây nữa ta chết rồi dù đã, đã chết rồi thì thân xác đâu còn đâu sao lại còn xương hay là những cái người này là những người không bao giờ được đầu thai nữa Ờ, tức là phạm cái tội nó quá nặng nó không thể uh, trả hết nghiệp được cho nên là không cho đầu thai nữa biến thành xương hoàn toàn uh, mãi mãi là trong vùi dưới đáy địa ngục không có được uh, ờ, chuyển sinh nữa thấy ra là bức tranh mang tính răng đe quá thì chân mang tính răng đe mà nè có mấy cái người mà bị biến thành mấy cái con uh, Ờ, súc sưng nè kiểu dịch nè mình ngừa đầu dịch nè mình ngừa đầu ờ, bò sát nè mình ngừa đầu cá nè xong cái kiểu ờ, bỏ trốn hay sao á à, có mình ngừa đầu chó nữa chứ trời đất ơi đó mình ngừa đầu chó nè đây đầu con chó nè đó đây đầu con chó bị quỷ sứ kéo về á nhưng kiểu mày tính trốn hả không có dễ trốn mà nó kéo về tao tra tấn tiếp nói chung là mình cảm nhận tranh theo cái cách hiểu của mình thôi chứ không phải là ai nói cho mình cái ý nghĩa của tranh như thế nào như thế nào còn muốn biết cụ thể hơn tại sao tác giả lại vẽ như vậy thì chỉ còn cách là đọc đọc cái à, chú thích tranh của tác giả hoặc là được nghe chính tác giả kể chuyện cái đó là hiểu tường tận bức tranh nhất á thì mình lùi ra xa em lần nữa nha trà bức tranh thực ra rất là vĩ đại Em lùi ra xa cái thấy cô Nhi bé nhìn kiến vậy <laughs> Bé thiệt á Đẹp quá Trần quá đẹp Quá tỉ mỉ Ý nghĩa quá hay Mà lại quá khổng lồ nữa chứ Cái này thôi đúng là Có thể gọi là một trong những kiệt tác của họa sĩ này Ừ cao nhất của ừ đúng rồi quá ghê mà nói thiệt để lên được tầng này á tụi mình đi cũng rất là mỏi chân mấy bạn ơi cái này nhiều khi mấy bạn phải tự đi tự trải nghiệm mới biết được cái sự to lớn của bảo tàng này mà mỏi chân cỡ nào xem tranh mệt cỡ <laughs> nào lần đầu tiên mình xem tranh mình mệt vậy luôn à, <sighs> sao cô, cô nhi à, em có cái à, câu chốt gì không em ước gì Việt Nam mình cũng có một cái à, bảo tàng mà to lớn cũng như thế này đầy đủ các tranh thể loại của các họa sĩ cũng nhiều chủ đề luôn em thích vậy lắm ừ, có Việt Nam mà có là mình sẵn sàng là mình đi liền mình quay clip cho mấy bạn coi liền ừ. tại vì mình rất là thích coi những cái tranh vô đây coi to như thế này lắm những bức tranh nó có những cái à, tượng và những cái bộ sưu tập mình vô mình coi mình thấy mất chữ A một chữ O luôn thấy ừ. sao mà người ta có thể vẽ được như vậy làm được như vậy và có những cái mà mình cảm thấy phục người ta có thể lưu giữ được những cái bức tranh cổ cũng như là những cái đồ vật cổ nữa hay ghê ừ. nói không chung là điểm 10 cho chất lượng không tiếc tiền đúng rồi đáng tiền để vào đây ừ. Ờ, mình à, các đó. bạn là cũng nên ờ, vào đây nếu các bạn có dịp đi Thái ha ừ, nhất Không là những bạn mà yêu thích về nghệ thuật á đúng rồi đó thôi bây giờ mình với cô nhi là chắc cũng phải ừ, <laughs> về thôi chứ bây giờ phê quá rồi đúng rồi tạm biệt à, các bạn nha ừ ok